chào các bạn tôi là nguyễn tài tuệ à, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực về tài chính cá nhân và khởi nghiệp thông minh với cái mục tiêu là giúp cho một triệu người việt nam có thể tiếp cận với tư duy tài chính kiếm tiền thông minh giữ tiền hiệu quả nhân tiền an toàn ngày hôm nay thì tôi đang nói chuyện với lại và thành viên một trong những người đồng đội một trong những người đồng, đồng môn của chúng tôi trong một chương trình đào tạo à, về ultimate trainer về Eagle Care anh ấy là một trong những diễn giả hàng đầu Việt Nam về đào tạo về đầu tư tài chính làm giàu từ đầu tư và đến bản tài chính và hôm nay anh sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức một xíu những kiến thức về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân và làm thế nào có thể trở nên giàu có thông qua những việc đầu tư về tài chính à, xin mời anh Phạm Minh Viện vâng, vâng, xin chào uh, tất cả các bạn uh, cảm ơn anh uh, Tuệ đã mời những cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay uh, để trong cuộc đời chúng ta để mong muốn mọi người ai cũng có một cái mong muốn khát khao uh, sớm đạt được tự do tài chính sớm trở nên giàu có thì có một cái điều kiện đầu tiên đó là chúng ta phải biết cách uh, tiết kiệm và cái nguồn lực uh, trong quá trình chúng ta bắt đầu khởi nghiệp chúng ta có nguồn thu nhập thì chúng ta phải biết cách làm thế nào để tiết kiệm nguồn lực tiết kiệm cái tài chính và từ đó để chúng ta có được cái những cái đồng vốn để chúng ta có thể bước chân vào khởi nghiệp bước chân được vào khởi nghiệp trong đầu tư tài chính bước chân vào khởi nghiệp trong kinh doanh thì uh, ở trong đầu tư thì nó nó có ba cái cái, cái yếu tố cần quan trọng cần cần lưu, lưu tâm đó là khi mà chúng ta có nguồn lực để đầu tư rồi thì chúng ta phải tìm được đến những cái kênh đầu tư nào thứ nhất là giúp chúng ta được tăng được cái giá vốn và cái thứ hai là nó tạo được cái dòng tiền hàng tháng hoặc hàng năm và cái thứ ba là chúng ta có thể biến những cái nguồn lợi nhuận đó để trở thành uh, tái đầu tư để tái đầu tư để trở thành có có có thể phát sinh lãi suất kép thì khi mà thỏa mãn được ba cái tiêu chí đó thì giúp cho cái công việc đầu tư của chúng ta sẽ uh, nhanh à, đạt tăng trưởng nhanh hơn và còn cái nữa và trong quá trình đầu tư thì ờ, cái điều quan trọng nhất mà dành cho chúng ta đó là cái, cái kiến thức liên quan những cái quy trình những cái kiến thức những cái ờ, cái công thức những cái, cái bộ quy trình giúp cho chúng ta làm thế nào để tối ưu hóa được quá trình đầu tư giúp cho chúng ta đi nhanh đến thành công hơn và giúp cho chúng ta tối ưu hóa được nguồn lực thì có một cái đó là một là chúng ta cần phải có người dẫn dắt hai là chúng ta cần phải có ờ, cộng đồng để chúng ta đi cùng nhau thì có hai cái cái, cái tiêu chí đó là giúp chúng ta đi bền và chúng ta có thể đi phát triển bền vững được Vâng, xin cảm ơn À, rất dạ, tuyệt vời. À, nên vừa nói về vấn đề đào tạo và vấn đề à, về khởi nghiệp đúng không nào? Thế nhưng mà anh Hiếu có thể thấy thì thấy rằng ở Việt Nam chúng ta thì tại sao có một câu hỏi tôi hay đặt ra là tại sao những người giàu họ đầu tư đâu và cũng rất là thẳng và thành công nhưng mà những người nghèo những người trung lưu hoặc những người nghèo hoặc những người mà có một chút tiền họ cứ đầu tiên vào đâu đầu tư vào đâu là đừng bị mất tiền đấy vậy thì cái nguyên nhân tại sao họ lại hay bị mất tiền kiểu đầu tư như vậy à, có cái nguyên nhân tôi cho rằng đến à, dẫn đến 99% những con người mà đầu tư chưa thành công lý do đến đầu tiên tôi cho rằng lý do then chốt nhất đó là liên quan đến kiến thức à. liên quan đến hiểu biết à, bởi vì đa phần mọi người khi mà đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực gì đó thì họ chỉ tập trung nhăm nhăm vào lĩnh vực đó thôi mà không người ta không phân tích phổ quát cái lĩnh vực đó nằm trong ở cả bối cảnh chung của một cái thị trường nào đó thì muốn đầu tư được vào cái cái cái một cái sản phẩm cụ thể thì mình phải có bức tranh phân tích phổ quát toàn thị trường à, phân tích toàn bức tranh toàn tổng tổng thể của nó xem là cái dòng tiền hiện nay là dòng tiền đi vào thị trường đấy là đang lên hay là đang xuống đang vào hay đang ra thì lúc đấy chúng ta quyết định là đầu tư được và cái thứ hai là quyết định sẽ thành công hay không đó là mang tính chất thời điểm trong đầu tư thì cái thời điểm vô cùng quan trọng có thể một sản phẩm vô cùng tốt nhưng cái thời điểm ra vào không tốt thì sẵn sàng có thể mua đúng đỉnh luôn dạ. hoặc là cái thời điểm chúng ta vào không tốt thì cái tỷ suất lợi nhuận nó rất là thấp đấy cho nên có hai cái tiêu chí quan trọng đó là để đầu tư thành công thì cái đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức rồi anh có thể cụ thể hơn là kiến thức và ví dụ như là để tôi thấy rằng là Việt Nam chúng ta cái kiến thức về tài chính cá nhân cũng như kiến thức về tài chính phổ quát nói chung và cho cộng đồng thì gần như không có các trường nào cũng không dạy điều này ừ. thì ờ, theo anh thì là dạy là một người mà họ muốn nâng cấp cái kiến thức lên thì ừ. họ cần phải học ở đâu và đọc những cuốn sách như thế nào ờ, hiện nay thì có trong xã hội ta cũng có rất nhiều nhà đầu tư họ cũng chia sẻ cái thức đó ờ, qua những cái trải nghiệm qua những cái um, cách mà họ đã làm thì chúng ta hoàn toàn có thể đi học lại các cái trải nghiệm của họ thì lúc đó chúng ta sẽ tìm nhanh hơn tôi cũng như giống như tôi cách đây 10 ờ, năm trước tôi mò mẫm tôi tự tự tự tìm và tự học thì cái thời gian rất là lâu và cái thời gian lâu đấy có thể những người mà không đủ kiên trì sẽ bỏ cuộc giữa đường đấy là một cái điều chắc chắn vì uh, ờ, lúc cái thời gian tôi mới bắt đầu chân đầu tư tôi là mò mẫm nó mất khoảng hơn ờ, hơn hai năm gần 3 năm thì tôi mới rút, rút ra được những cái cái kiến thức tôi cho rằng nó phù hợp với tôi và sau khi tôi áp dụng và thấy nó ra hiệu quả thì tôi chia sẻ lại cho người khác đấy thì ờ, để mà có được những kiến thức đấy thì hoàn toàn mọi người có thể đánh đổi một chút thời gian một chút công sức và tiền bạc để đi mua lại những trải nghiệm của người khác okay. những người đã làm được thì như thế tôi cho rằng như thế là, là rất là nhanh rất là thông minh đúng không nào bởi vì ờ, cái ờ, trước khi mà họ học những kiến thức như vậy thì cái mà cái kiến thức nền tảng về tài chính thì tôi thấy rằng anh cũng đã từng chia sẻ vấn đề chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân thì cái quan điểm của anh là công an lương bình thường những người mà đang hướng tới cái cuộc sống tự do và tài chính hơn nữa thì họ họ cần phải làm gì trong cái việc quản lý tài chính cá nhân của họ ờ, thực ra quản lý tài chính cá nhân không chỉ dành cho người mới đi làm mà quản lý tài chính cá nhân chúng ta phải bắt nguồn từ khi chúng ta còn nhỏ chúng ta được hướng dẫn nó càng sớm được học tiếp xúc nó càng sớm thì chúng ta có trách nhiệm cuộc đời mình hơn có trách nhiệm với những quyết định của mình trong tương lai hơn những kiến thức đầu tư tài chính cá nhân những cái kiến thức của quản lý tài chính cá nhân thì chúng ta có thể hướng dẫn cho con em mình từ hồi tiểu học đến lớp hai ờ, càng sớm hơn tốt thì đến đến lúc mà chúng ta đi ra trường đi làm thậm chí đã đang là sinh viên rồi chúng ta phải biết cách quản trị cuộc đời mình như là quản lý quản lý các cái con số của mình đang có như này. thì lúc đấy chúng ta cũng quản lý được con số thì chúng ta mới biết được là dùng cái nguồn lực để đưa vào đầu tư đấy thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể đưa bước tiến thành công đến mình là rất tuyệt vời thì ờ, trong những cuốn sách mà tôi cũng được đọc là tất cả những guru trên thế giới về tài chính cá nhân họ đều nói rằng là À, cái bước đầu tiên an toàn về tài chính thì trong đó đều có một liên quan đến vấn đề là bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ cái nguồn thu nhập trong tương lai tuy nhiên ở việt nam chúng ta thì hiện nay là cái tỷ lệ mà người dân tin vào bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa là tốt lắm và và và đến bây giờ thì rất nhiều người vẫn chưa có điều này thì quan điểm cá nhân của anh như thế nào về cái vấn đề xem là một người dân nếu như mà muốn an toàn thì cần bảo hiểm nhân thì quan điểm của anh về cái cái ý này như thế nào ờ, quan điểm cá nhân của tôi thì ờ, bảo hiểm nhân thọ như các nước phát triển thì hầu hết tất cả mọi người dân đều tham gia và ở việt nam thì do cái tầm nhận thức của mình nó chưa đủ lớn nên là có một lớp người ở lớp trên mới tiếp cận được thôi Và quan điểm cận tài chính cá nhân cá nhân của tôi thì đối với tuổi mùng thọ thì tất cả mọi người khi đã có thu nhập là chúng ta nên trích một phần để chúng ta có thể sở hữu được một cái gói bảo hiểm bởi vì là bảo hiểm tham gia bảo hiểm là một quá trình dài hạn mỗi một năm mỗi một tháng là chỉ bớt ra một khoản nhỏ thôi hoàn toàn chúng ta có thể sở hữu được những cái gói nếu như anh chị mà đang đi làm thì sở hữu cái gói là bảo hiểm tầm khoảng 5 triệu 10 triệu một năm là hoàn toàn có thể làm được mỗi một tháng bớt tiết kiệm là cái cái phần chúng ta thu ra chúng ta bớt ra khoảng 500 đến 1 triệu là một năm ta gói có một gói bảo hiểm khoảng 10 triệu đến hơn 10, 10 triệu một, một năm rồi rất là tuyệt vời bởi vì cái gói bảo hiểm thì nó có rất nhiều ý nghĩa ờ, trong gia đình tôi thì bảo hiểm nhân thọ thì cho hai vợ chồng đó là lao chính là bảy đầu tiên và thứ hai là mình mua bảo hiểm cho con cái để từ giờ đến lúc cháu các cháu 18 tuổi nếu như có cái rủi ro nào lớn nhất xảy ra đối với bố mẹ chúng thì các con cũng được bảo hiểm bảo bảo vệ đến khi các con 18 tuổi. Ok rất là tuyệt vời. À, thì đây là một buổi phỏng vấn vắn ngắn để cho một đội chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam à, đào tạo về những vực về tư duy về tài chính và cũng như là đầu tư. À, thì nếu như là mà các bạn mà mong muốn có thể là tiếp cận được đến một cái lĩnh vực nó hoàn toàn mới ở Việt Nam đó chính là đầu tư và làm giàu và làm giàu từ đầu tư đây là chương trình của à, Phạm Thành Viên trong những diễn giả hàng đầu Việt Nam đang đào tạo lĩnh vực về dạng trading cũng như là các kiến thức về đầu tư thì bạn có thể follow và tìm hiểu về chuyện à, Phạm Thành Biên bạn sẽ dần sớm trên từ khóa là Phạm Thành Biên bạn sẽ thấy và công ty Vinmark là một trong những cái tổ chức rất là tuyệt vời và nếu như bạn muốn tiếp cận với những cái kiến thức nền tảng liên quan đến vấn đề tư duy thì tôi cũng có những cái chương trình đào tạo về kiến thức tài chính cá nhân với mong muốn là giúp cho bạn có thể kiếm tiền thông minh giữ tiền hiệu quả và nhân tiền an toàn thì bạn có thể à, tìm hiểu xuống dưới bạn có thể chạm à, tìm đường link bên dưới để tìm đến chương trình như vậy và xin chào và hẹn các bạn cảm ơn các bạn đã xem rồi ok cảm ơn anh điện à, xin chào và hẹn gặp lại